Hello cả nhà Xin chào cả nhà <laughs> Để coi coi Hello bé Duy Ân Hello chị Uyên Mon chào mọi người thân yêu của Diễm Diễm Hello, cái lụa là Cảm ơn chị Uyên Mon Hello bà Tâm kia <laughs> tôi chỉ chừng như vừa mở like lên là thấy quá trời những gương mặt thân quen của tôi nhớ cả nhà lắm rồi nhớ cả nhà những gương mặt thân quen của tôi <laughs> hôm nay đi ra sân bay đi về Việt Nam cho nên là dậy sớm lắm ở bên này đúng mọi người là mấy giờ um, bên này mới có 6 ờ, giờ sáng thôi nhưng mà phải lục đục chuẩn bị dậy đi ra sân bay rồi <laughs> mặt mới ngủ dậy còn mốc xì mốc xịt cái nhà có ai nhớ tôi không ở bên này lâu quá rồi nhớ mọi người quá trời luôn đi cũng một tháng rồi hello Ellie Hường Nhớ chị Trần Như <laughs> chị sớm sửa soạn hành lý Bởi vì um, hôm nay thì uh, Diễm phải uh, đi đoạn đường khá xa mới ra được sân bay Thành ra là phải dậy sớm Nhưng mà phải tranh thủ trò chuyện với cả nhà <laughs> hello cô dịch dịch ơi dịch bầu ơi tranh thủ trong lúc mà uh, cả nhà còn đang uh, sửa soạn chưa tới giờ đi thì bạn diễm ngồi lục đục lục đục xong hết trơn rồi bây giờ lại uh, gì làm thì ngồi nói chuyện với ờ, cả nhà chúng ta gì đó bà dịch <laughs> xỏ bà dịch bây giờ <laughs> ừ. hôm nay thì sẽ bày trò mới ngồi nói chuyện với mọi người ở Việt Nam bây giờ là 8 giờ mấy tối ha hôm nay bày trò um, nói chuyện với mọi người uh, vừa chỉ mọi người make up <laughs> chiêu make up nhanh chóng nhất của Diễm Diễm với một cái um, một cái phương án mà gọi là nhanh chóng nhất chỉ trong vòng 10 phút hay 5 phút thôi là có một cái gương mặt à tươi hơn để đi ra đường à, <laughs> mọi người còn nhớ cái BB stick này không mọi người còn nhớ cái BB stick mà Diễm uh, lúc trước Diễm có khoe với mọi người Diễm đánh thử rồi thì uh, chỉ có mất khoảng 1-2 phút thôi thì đã có cái mặt tươi tắn rồi Cảm ơn bé Mai Zali Thanh kia cô Mai Zali Bây giờ thì ông chồng của tôi còn chưa chưa kịp chuẩn bị nữa cho nên bây giờ tôi rảnh lắm tôi ngồi tôi make up cho cả nhà coi <laughs> ê đây mọi người phương án trang điểm của diễm diễm đây với những người mà làm biến cực làm biến make up khi đi ra đường giống như diễm á thì uh, đây là một trong những um, cái uh, à, tuyệt chiêu nhanh gọn lẹ nhất để có thể làm đẹp vừa mỏng te uh, giống như là không trang điểm mà vừa nhanh thiệt nhanh cái BB stick này giống như là tuyệt chiêu của Diễm vậy đó không có cần phải à, mấy lớp hay gì hết cọ BB stick có sẵn luôn thoa lên mặt hàng, xong rồi tán ra nỗi khổ của người phụ nữ dậy sớm trong gia đình là ở không chờ đợi <laughs> nên phải làm đẹp thôi làm đẹp để ra sân bay về Việt Nam mà người biết rồi đó Diễm làm biến make up đó nó là thường thường mà khán giả gặp Diễm ở ngoài á hả Lúc nào cũng thấy mặt Diễm không có trang điểm hết <laughs> Nhưng mà muốn trang điểm mà nhẹ thiệt nhẹ thì chỉ có BB Stick là Diễm thấy hài lòng nhất thôi Bởi vì make up giống như là không make up vậy đó Xong Vậy là xong có một cái làn da tươi tắn rồi đó thấy sau khi mà sau khi mà đánh một cái lớp BB stick lên thì thấy da Diễm thế nào? Ừ, khác hẳn liền đúng không? Khi à, mà mới sáng sớm ngủ dậy hay là khi gương mặt mình nó đang hốc hác á thì những cái khu vực giống như là quần mắt nè quần mắt nè hay là những cái khu vực mà uh, giống như là da mình nó không đều màu á thì nó sẽ làm sáng bừng lên liền luôn và da rất là mỏng đánh cứ như là không đánh vậy đó mọi người thấy không cho nên diễm thích lắm thích ơi là thích luôn không cần phải đánh thêm cái gì khác nữa hết chỉ cần một lớp nền baby stick thôi rồi sau đó miếng má hồng miếng son nhẹ <laughs> miếng chân mày nữa là có thể tung tăng đi ra đường rồi có thể đi về đi ra sân bay được rồi cái tông mà Diễm đang xài là số 22 Tông số 22 thì là tông tự nhiên Sử dụng cho da có màu da trung bình nhưng mà Diễm thấy ờ, thường thường á, thì số 22 là cái tông mà dễ xài nhất á bây giờ tôi tranh thủ làm điệu tranh thủ làm điệu sương sương rồi về Việt Nam đây tính làm gì nữa ta Giá chân mày tiếng nhỏ quá anh Huy Ok Mọi người biết sao không? Bên này mới có 6 giờ sáng à Thành ra là Diễm nói chuyện cũng không có lớn lắm Cái công là uh, Đi ồn ào sáng sớm Bởi vì trong nhà thì có một mình Diễm là dậy sớm nhất thôi Hello bạn giọt xương BB Stick chỉ mua giá hả 315 ngàn thôi Không mắc gì hết nhưng mà rất là tốt Đặc biệt cái là uh, Da mà da khô á Giống như diễm nè Xài nó có độ ẩm á, rất là mịn nữa Mà những bạn da dầu thì cũng yên tâm sử dụng được luôn Bởi vì ngoài cung cấp độ ẩm ra thì nó có những cái hạt phấn li ti á nó làm cho ráo cái lớp dầu có những bạn mà hay bị dầu ngay phần mũi này nè thì um, xài rất là ok nó sẽ giúp hấp thụ những cái uh, cái cái cái cái cái chất dầu mà thoát ra trong lỗ chân lông của mình đó, nó làm ráo nguyên cả ngày luôn diễm thì diễm tiêu chí của diễm là cái gì nhẹ nhàng càng nhẹ nhàng càng tự nhiên càng thích cho nên là khi trang điểm hay mình gì đó đi ra đường những lúc mà không diễn không có quay phim á thì muốn cái gì nó thiệt là nhẹ cho da càng nhẹ càng tốt cho nên đây là cái sản phẩm mà diễm mê lắm sương sương rồi à khi mà mọi người á nếu mà mọi người cảm thấy mà nó bóng quá thì mình có thể thêm một cái bước mà diễm chỉ cho mọi người nha với lại da ai mà bị dầu á thì dặm thêm một cái phấn bột mỏng cho nó ráo lên nhưng mà đối với diễm thì có thể đánh không cũng được nhưng mà sẵn khoe với mọi người thì chỉ cho mọi người biết luôn phủ một cái lớp phấn ráo lên sau khi thoa bb stick cái pistic này thì mọi người hãy liên hệ cô nàng Đặng Thu Phương nhé bởi vì um, chị thấy á, trên thị trường á, thì có rất là nhiều uh, người bán sản phẩm nhưng mà um, nói chung là hàng đó thì mọi người biết rồi đó rất là trôi nổi thì rất là lo là không có biết là có chỗ nào đã có nó chất lượng hay không cho nên đó là khi mà mọi người mua hàng á thì nếu mà muốn mua BB stick thì mọi người kiếm của nàng đặng thu phương nha Diễm sẽ tác trên Facebook cho mọi người biết chính xác địa chỉ để mua cho đúng Có nhiều bạn á Ồ, lần trước hay là gì đó mỗi mỗi khi mà Diễm review cái gì mà tốt tốt xài quay với mọi người á Có những bạn mua hàng không có đúng làm hư da hết Rồi vừa tốn tiền vừa không có được hiệu quả nữa cho nên mọi người hãy liên hệ cô nàng đặng thu phương nha để kiếm mua BB stick cái màu Diễm đang đánh màu tự nhiên này là màu số 22 Phương ơi Phương ơi Ừ, có nền rồi có chân mày rồi bây giờ thêm một miếng má hồng nữa với miếng son nữa là có thể đi ra đường được rồi má hồng bạn đặng thu phương nhé cả nhà chút xíu thôi Hôm nay thì mặt nhiễm tròn xoe rồi phải không cả nhà tròn <laughs> xoe phúng phính rồi Trước khi uh, quánh son thì lúc này Diễn cũng phải đánh miếng son dưỡng cho ẩm môi Sơn xài cái dòng BB Stick Thì đánh cái son của dòng BB Stick cho mọi người coi luôn Nghe nói là bây giờ đang mua son còn được khuyến mãi một tặng một thêm màu hồng cam nữa cơ Đánh son của chung của dòng BB Stick luôn Bây giờ hình như là cái son này là 215 ngàn Được tặng thêm một cây màu hồng cam đó <laughs> Xong vậy là vậy là tươi tươi hơn để đi ra đường rồi mọi người thấy um, make up như vậy thì có tự nhiên không riêng diễm thì diễm chỉ thích đơn giản như vậy thôi đơn giản như vậy để um, ờ, da mình nó được thở nè nó được um, khỏe mạnh nè uh, không có bị bít kín cái lỗ chân lông bởi vì khi mà mình đánh nhiều lớp quá thì lỗ chân lông của mình nó sẽ bị nghẽn thì ngày nào cũng vậy hết thì nó sẽ làm cho da của mình nó không có khỏe <laughs> cho nên là diễm thì đặc biệt rất là mê những cái sản phẩm mà um, tương đối dịu nhẹ cho da ít càng ít quá chất càng ít chị càng tốt <laughs> Thôi sáng sớm thì không thích trang điểm mắt đâu Chỉ muốn có cái da sáng mịn thôi Cảm ơn cả nhà Cảm ơn cả nhà Nãy giờ ngồi làm điệu với tôi Làm điệu với Diễm Bây giờ thì um, mặt mũi tôi tắn rồi Bây giờ chuẩn bị uh, gom hành lý đi ra sân bay đây kêu bây giờ phải kêu ông tèo dậy sửa soạn nữa bởi vì um, đường ra sân bay phải mất tới 2 tiếng mấy lần mà chuyến bay của diễm là buổi trưa thành ra là phải uh, dậy sớm như vậy nè <laughs> cảm ơn cả nhà nãy giờ đã trò chuyện với diễm nhưng mà mọi người um, hãy nhớ nha nếu mà muốn ờ, trang điểm thiệt là nhẹ thiệt là dịu á thì um, mọi người hãy nhớ uh, cái sản phẩm BB Stick này nè có luôn cái chống nắng SPF uh, 43 độ là cái độ mà Diễm thấy rất là an toàn cho da khi đi ra nắng trực tiếp luôn Trên 30 độ là đã bảo vệ an toàn rồi Cho nên là um, rất rất là tiện nè vừa trang điểm nhẹ có thể trang điểm ngày và đêm hay gì đó mỗi khi mà đi ra đường mỏng thiệt mỏng tự nhiên thôi vừa bảo vệ da với lớp chống nắng nữa mà rất là mịn rất là khỏe mọi người nhớ liên hệ bằng đặng thu phương nha thôi bây giờ thì um, trang điểm mà ờ, xong xuôi rồi uhm, giờ mấy sáu giờ rưỡi rồi ở đây rồi <laughs> bây giờ phải ờ, đi ra sân bay đây tạm biệt cả nhà mọi người đi hệ bằng đằng thu phương nha bởi vì diễm không có bán đâu <laughs> bye bye chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ And be.